Được, vâng, và vâng, anh chị đã bán đối với dòng máy phay đầu đấu thay nhanh của chúng tôi thì sẽ được thiết kế này hệ thống là motor 3 của bi và công suất là 3 kW thì nó sẽ giúp với hệ thống motor là 3 của bi thì nó sẽ giúp cho cái trục này khi anh chị vận hành và sử dụng lâu dài nó sẽ ổn định hơn nó không bị giật ờ, không bị ờ, đảo trục những dòng thông thường thì nó chỉ hai của bi thôi thì chúng ta hoàn vận hành một thời gian thì nó rất hay bị đảo cái trục này đấy những dòng cao cấp này của chúng tôi thì nó sẽ sự cải tiến mới sẽ đảm bảo hơn ổn định hơn rất là nhiều đó Xin chào tất cả anh chị và các bạn nắm nhôm kính Chào mừng tất cả anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh máy cắt nhôm CNC của em Khải Đây là một kênh cung cấp về tất cả những sản phẩm máy làm cửa nhôm cửa nhựa VD bán chạy số 1 trên thị trường Việt Nam hiện nay của công ty cổ phần xuất nhập khẩu hóa tơ Việt Nam. Công ty cổ phần xuất nhập khẩu hóa tơ Việt Nam luôn tự hào là đơn vị đi đầu trong lĩnh vực cung cấp máy làm cửa nhôm cửa nhựa uy tín bán chạy số 1 trên thị trường Việt Nam hiện nay. Và ngoài ra thì kênh này còn hỗ trợ cho tất cả anh chị và các bạn xử lý những tình trạng của máy trong quá trình vận hành và sử dụng. Và ngày hôm nay thì ờ, em tiếp tục gửi tới tất cả anh chị và các bạn một dòng sản phẩm không thể thiếu được trong một dàn máy làm về cửa nhôm chính pha đó là con máy phay đầu đố thay dao nhanh thế hệ đời mới nhất của năm 2020 của công ty Factor Việt Nam với dòng máy phay này thì nó sẽ giúp cho anh chị và các bạn sẽ tạo ra những cái đố cửa những cái khung cửa là đẹp nhất khít nhất và sự chắc chắn về thẩm mỹ và chất lượng và con máy phay đầu đố theo nhanh này anh chị đang nhìn thấy trên màn hình đây đó là mang thương hiệu đó là Factor đây là một dòng máy phay đố cao cấp với hệ thống thiết kế với sự chắc chắn, thẩm mỹ và cái độ bền cao và có rất nhiều sự cải tiến mới trong cái máy phay đầu đố này và nó có những sự cải tiến gì và thiết kế về cơ khí cũng như chất lượng ra sao thì sau đây thì em sẽ cùng anh chị và các bạn sẽ đi ờ, chi tiết cũng như là vận hành để cho anh chị và các bạn thấy rõ hơn và dạ vâng, trước mặt anh chị và các bạn đây thì ờ, con máy phay đố này thì nó thiết kế nó là năm cổ bi. Ở đây ạ. Nó sẽ thiết kế là năm cổ bi để ờ, cho anh chị năm cái cốt dao. Máy này sẽ thiết kế là năm cốt dao để cho anh chị và các bạn có chỗ để treo dao. Đó, thiết kế rất là gọn gàng và thẩm mỹ. Cái tiếp theo nữa thì ờ, con máy này thì sẽ là thay âm nhanh, hệ thống thay âm nhanh. Mọi cái thao tác thì anh chị sẽ và các bạn sẽ vận hành trên cái bảng điều khiển này cả hệ thống chuyển đổi sẽ sang tiếng Việt hết anh chị các bạn rất dễ dàng sử dụng các vấn đề như kiểu là khóa cữ này anh chị các bạn muốn khi chọn cữ xong đây nó sẽ có 6 cái cữ để chúng ta có thể di chuyển và lựa chọn dùng cho Sifa này cửa đi cửa sổ hay là PMA Zima hoặc là cái chọn PMA Việt Pháp hay gì đó chúng ta chọn xong chúng ta sẽ khóa lại bằng cái thao tác trên bàn điều khiển này Đấy. cái tiếp theo nữa thì chúng ta muốn thay dao thì chúng ta sẽ vặn à, trên cái nút này thay dao này đây ạ thay dao đấy sau đó chúng ta sẽ nhấc cái uh, móng này ra nhấc cái cụm ra và thay dao thì chúng ta sẽ có chỗ để treo dao đây ạ chúng ta sẽ có chỗ để treo dao đây rất tiện lợi và đảm bảo cho chúng ta vận hành chúng ta khi thay dao xong chúng ta sẽ nắp vào đưa vào thao tác thay dao chỉ mất trong được khoảng 3 đến 5 giây rất là nhanh và gọn đó khi thay dao nhanh thay dao rất là nhanh ạ à còn khi chúng ta không dùng nữa thì chúng ta sẽ à, treo vào đây treo vào đây đó treo vào đây để chúng ta sử dụng máy thì sẽ được thiết kế đó là ba tông kẹp hai tông kẹp trên và một tông kẹp dưới với thiết kế độ à, mặt tiếp xúc rất là lớn thì khi chúng ta kẹp cái cây phôi vào kẹp chúng ta kẹp thì nó đảm bảo sự chắc chắn hơn khi chúng ta quay những cái khúc là khoảng 20 hoặc 25 nó rất là đảm bảo rất là an toàn đó là giữ được những cây phôi tốt hơn rất là nhiều và tất cả những cái nút bấm thì chúng ta sẽ được à, bảo vệ trên những cái mà máng cái miếng cao su để bảo vệ tránh mặt nhô mặt nước bay vào đó. chúng ta muốn à, vận hành thì chúng ta sẽ đóng nắp chụp này vào rất là an toàn khi chúng ta phay thì sẽ có hai cái miếng cao su miếng này nhựa này nó sẽ bay hết ra ngoài che chắn không có mặt nhôm không bị bay lung tung rất là gọn gàng đó ấn mở nắp thay dao rất tiện lợi chúng ta muốn vận hành thì ờ, anh bạn kẹp bê tông này sau đó là khởi động motor này sau đó nó ấn cắt đấy đối với con máy phay thay phay đầu đối theo nhanh này của chúng tôi thì ờ, anh chị có thể thấy này máy sẽ chạy rất là êm không bị giật chúng ta có dù chạy nhanh hay chạy chậm thì chăng nữa thì máy sẽ không bao giờ có hiện tượng bị giật là do nguyên nhân là vì sao nguyên nhân ở đây ạ à. đấy đây là hệ thống đồ điện của máy này anh chị có thể là tham quan hệ thống đồ điện một chút là đây là cái dòng máy này của bên chúng tôi thì đó là hệ thống máy phay đố một pha dùng cho tất cả những cái cơ sở sản xuất nào mà không có điện ba pha thì chúng ta sẽ vận hành và sử dụng những dòng máy như này thứ nhất là sẽ tiết kiệm chi phí cho anh chị cho anh chị và các bạn thứ hai là anh chị và các bạn sử dụng là sẽ ổn định lâu dài hơn rất là nhiều à, như tôi vừa nói để cái dòng motor để cho đảm bảo motor vận hành nó sẽ di chuyển nó sẽ êm hơn thì sẽ được thiết kế đó là hệ thống một piston dầu trong tổ điện này để nó đảm bảo khi chúng ta vận hành sử dụng thì motor chạy dù nhanh hay chậm cũng không bao giờ có hiện tượng bị giật đây là hệ thống cải tiến mới hơn rất là nhiều so với những dòng thông thường trên thị trường Việt Nam hiện nay những dòng rẻ tiền hoặc những một số những dòng khác thì nó sẽ có, không có hệ thống bê tông dầu này khi chúng ta vận hành một thời gian lâu dài thì ờ, rất hay hiện tượng đó là hệ thống bê tông ờ, hệ thống motor chạy đi chạy lại nó sẽ bị giật vì cái hệ thống hơi nó sẽ không ổn định đó đây là các cái cục hút đây, cục hút quan điện từ vào đầu điều khiển cho hệ thống hơi đây là sẽ gồm có một à, át tổng này một cục hút khởi động từ này cầu trì và các uh, lơ ne trung gian đó hệ thống điện rất là gọn gàng thẩm mỹ tiếp theo nữa thì ờ, anh chị và các bạn có thể thấy là hệ thống ờ, dầu thủy lực ờ, như tôi đã nói thì ở phía bên trong này thì nó sẽ có một dây dầu đây ạ dây dầu này thì nó sẽ giúp cho anh chị và các bạn vận hành để giúp cho anh chị và bạn này vận hành khi motor chạy sẽ êm hơn đó và sẽ giúp bồi đẩy hỗ trợ đẩy cái piston đẩy motor này sẽ gọn gàng hơn rất nhiều và nó sẽ có một công tắc hành trình này khi nó à, đi đây thì nó sẽ đẩy chạm vào công tắc hành trình này nó sẽ đẩy ngược lại đẩy con tương ngược lại trở à, cho trở lại đó và tiếp theo nữa thì máy sẽ có một à, bộ vòi phun dầu làm mát khi chúng ta phay thì sẽ vòi phun dầu này nó tự, tự động phun ra nó bảo vệ cho hệ thống nước phay nó sẽ tốt hơn nó không bị ăn gì thứ hai nữa là cái tuổi thọ nó sẽ cao hơn rất là nhiều mặt phay nó sẽ mịn hơn và nó không có ồn dạ vâng và đây là căn dầu dạ vâng đây là căn dầu ạ căn dầu thông minh rất là tiện lợi rất là kín nó sẽ gồm có hai bộ lọc một bộ lọc bên dưới này và một bộ lọc bên trên này nữa thì chúng ta vận hành đấy chúng ta sẽ cắm dây dầu trực tiếp vào đây và khi phun khi cắt thì dầu sẽ tự động phun ra nó bảo vệ cho nó cắt tốt hơn rất là nhiều dạ vâng ở đây là tổng quan của con máy à, phay đầu đầu thanh lao nhanh với công suất là 3 của bi và hệ thống motor là 3 kW của công ty Factor Việt Nam. Và ngoài ra thì ờ, chúng tôi có cung cấp đầy đủ tất cả những dòng sản phẩm khác như máy ép góc Shinji, máy ờ, cắt hai đầu Shinji hay máy 08, 09, 05 hay cả những dòng ờ, hàng rẻ tiền hơn. Đó. Đây là tổng kho máy cắt nhôm hai đầu lớn nhất thị trường Việt Nam hiện nay của công ty Factor Việt Nam. Mọi nhu cầu thì anh chị muốn tham khảo trực tiếp hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại ở phía bên trên màn hình liên hệ với lại em Khải 0936 497 456 hoặc đến một trong hai cơ sở gần nhất khu vực phía Bắc bến xe Nghĩa Hà Đông Hà Nội khu vực phía Nam đó là gần công viên Suối Tiên quận 9 thành phố Hồ Chí Minh để được xem và test máy trực tiếp một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã bớt chút thời gian để xem những video cũng như là đồng hành cùng với công ty cổ phần xuất nhập khẩu Cutter Việt Nam trong suốt thời gian vừa qua. Một lần nữa thì ờ, xin ờ, chào và hẹn gặp lại. Chúc anh chị và các bạn luôn ờ, nhận được nhiều công trình và làm ăn thì ờ, ngày càng phát đạt một lần nữa thì ờ, xin chào và hẹn gặp lại